Mình chào quý anh chị đang theo dõi video trên kênh youtube của công ty cổ phần bất động sản làm tử tế Mình là Linh Trong video ngày hôm nay thì Linh sẽ giới thiệu đến quý anh chị một cái căn nhà mẫu tại khu đô thị FPT à, Cụ thể là tại uh, chung cư FPT Plaza 2 à, Hiện tại thì Linh đang đứng ở phía phòng khách của tòa nhà Đây là căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích 68m2 à, ờ, Căn hộ mẫu thì được trang à, bị à, khá là đầy đủ nội thất như có tivi với lại ờ, ở không gian phòng khách thì có sofa bàn và uh, nhà bếp phòng ăn như thế này ở đây là khu vực uh, giặt rũ và ban công khu vực phơi đồ sẽ ở đây đây là một cái tủ à, mở cánh cửa ra thì mình vào sẽ có một cái kệ tủ ở đây à, mình sẽ để giày dép của mình tại khu vị trí này và bước vào đó chính là cái không gian nhà bếp khá là rộng chủ đầu tư thì sẽ bàn giao cái uh, kệ tủ trên dưới như hình như thế này luôn là khu vực phía ban công tiếp theo tới đó chính là căn phòng ngủ đây chính là cái không gian uh, phòng ngủ ở phía trong phòng ngủ thứ nhất có trang bị à, tủ đồ này rồi à, đối diện đây à, chính là cái nhà vệ sinh tiếp theo tới đó là một phòng master phòng master này thì không gian khá là rộng có cái bàn làm việc bàn trang điểm đây là giường cửa sổ tủ đồ thì sẽ được bố trí tại vị trí này và đây chính là cái nhà vệ sinh trong phòng đây là cái ờ, cửa sổ để mình có thể nhìn đối diện sang được uh, chung cư Plaza 1 và công viên quảng trường nhạc nước nếu như quý anh chị quan tâm ờ, mình muốn đầu tư căn hộ hoặc là mua căn hộ để ở thì có thể liên hệ trực tiếp cho Linh theo số điện thoại 0799 365 118 Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.